thị trấn Lai Uyên và 6 xã Cây Trường 2, Hưng Hò, Lai Hưng, Long Nghiên, Tân Hưng và Trường Nguyên Thố. Từ đó đến nay, huyện Bầu Bàng chứng minh mạnh mẽ theo định hướng trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Với vị trí đặc biệt thuận lợi, vị đất rộng, các tuyến giao thông hiện hữu như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Mỹ Phước Tân Vạn đường Tạo Lực Bầu Bàng Phú Giáo Bắc Tân Yên tuyến đường sắt xuyên Á Bầu Bàng dễ dàng thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng có vị trí giao thông rất thuận lợi nằm ngay trên tuyến đường quốc lộ 13 thuộc vùng cửa ngõ giao thương quan trọng giữa miền Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên với những lợi thế và ưu điểm có được khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng đang là điểm nóng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều dự án quan trọng của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc đã được cấp phép và đang triển khai xây dựng tại đây. Với kinh nghiệm có được từ việc xây dựng thành công khu công nghiệp V-Ship và khu công nghiệp Mỹ Phước, Tổng công ty BKMX IDC đã quy hoạch và xây dựng khu công nghiệp Bầu Bàng với những ưu điểm vượt trội. Song song với phát triển công nghiệp, khu công nghiệp Bầu Bàng cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bởi kiến trúc hiện đại, tiện nghi, phù hợp với cảnh quan khu vực, tạo nên một tổng thể kiến trúc tuyệt đẹp và độc đáo. Mặt tiền đường chính rộng 62m, đường phụ rộng 5m, chỉ cách đại lộ Bình Dương 100m. Chính sự phù hợp, tiện nghi và thông thoáng đã tạo cảm giác thoải mái trong sinh hoạt và cũng rất thuận lợi cho việc kinh doanh Giống như khu công nghiệp Mỹ Phước, khu công nghiệp Bầu Bàng cũng nằm trong khu vực tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6 km và cách thành phố Thủ Dầu Một khoảng 30 km về phía Bắc. Khu công nghiệp Bầu Bàng có một vị trí địa lý kinh tế thuận lợi. Cả nhà xem tới hay thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh